chào anh em nhé giới thiệu cùng anh em cái nô ờ, keo với chim sẻ nhé bây giờ cũng là gần cuối mùa rồi nhưng mà anh em ờ, ờ, khả năng bẫy rất là cao vẫn mấy vẫn hiệu quả nhé nhu cầu dùng keo vẫn rất là nhiều thì bây giờ mùa nào thì anh em có cái tiếng đấy vẫn đánh được mùa này vẫn đánh rất là tốt thì cái lượng keo tiêu thụ của shop ấy vẫn rất là nhiều shop vẫn nhập vào rất nhiều đây hôm nay giới thiệu với anh em cái nô keo mới nô keo mà gọi là keo chung keo chung màu xám nhé đây anh em nhìn thực tế keo đây này keo chung màu xám Đấy. Ờ. À, keo xẻ đây nhá thực tế thực tế cái keo máy xẻ đây cái loại này là là hàng chung nhá có nghĩa là không cứng mà cũng không mềm nhưng mà nó đảm bảo cho các bác đánh được sáng cũng đánh được tối cũng đánh được và buổi trưa buổi trưa nắng gắt các bác muốn đánh ấy, thì các bác sẽ chọn một mồi keo mới từ ngày hôm qua các bác nhào lại các bác cuốn lên keo là các bác chơi ngon lành cả buổi trưa luôn thế còn về giá thành và số lượng mà số bán ấy thì sẽ bán ờ, ít nhất là ba nặng nhé các bác nhé các bác lưu ý ba nặng thì shop với ship nhá Ờ, một hai ba cái này hơi non sẽ tư thêm một tí nữa ba nặng số mới ship các bác lưu ý chứ còn thấp hơn ba nặng là shop không ship nhá thế còn về giá thành ba nặng keo này thì shop đang bán với một ờ, nặng là 70 nghìn ba nặng là 201 các bác mua đơn vị ít nhất như này thì các bác phải chịu thêm 30.000 ờ, tiền phí ship nhé 30.000 phí ship thì vậy chi nó là 240 nhé đây ba nặng rưỡi rồi cho tươi tỉnh chút đi đây nha các bác nha cân hơn ờ, cân ba nặng tươi là keo thực xong bắt đầu mới bỏ vào trong nọ cho các bác đây là đơn vị ờ, thấp nhất là các bác bán để bán cho các bác này ờ, ba à, nặng sẽ là hai trăm tư các bác lưu ý nhé hai trăm tư là bao gồm cả cước phí nhưng mà cước phí ở đây là cước phí gửi chậm thôi còn các bác nào muốn nhận nhanh nhận chuyển phát nhanh ý, thì sẽ hỗ trợ thêm cho shop 10.000 nữa còn đâu là shop sẽ bù thêm để gửi cho bác cái cước phí nhanh nếu mà các bác gửi nhanh ấy, thì sẽ là hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi ba loại keo này bỏ loại này các bác thế còn hướng dẫn các bác cái cách bảo quản keo luôn đấy là các bác ờ, đánh xong tuốt ra khỏi xào thì các bác chỉ việc dấp qua nước tráng nước nọ lên cho khỏi dính thành nọ thôi xong các bác thả vào trong nọ này nha thả vào nọ này không cần phải ngâm đâu nước thôi nha các bác nha không cần phải ngâm nước thả vào nọ này thôi Đó. thả nọ này được nhá đây như này là sẽ là ba nọ à, ba nạng này hai trăm rưỡi chuyển phát nhanh hai trăm tư chuyển phát chậm nhé còn về cách nhào keo à, các bác lưu ý là muốn nhẹ nhàng ấy, thì các bác nên uh, ngâm vào nước nóng thì mình chẳng dễ nè. như này tôi đã ngâm một ít đây tôi ngâm một ít đây nhé. à. Ờ. các bác ngâm vào nước nóng xong các bác nhào các bác lưu ý nhé với cái keo này các bác nhào càng kỹ thì càng tốt nhào càng kỹ thì độ dính nó càng cao đây, đây các bác này các bác cho nó nóng nó mềm các bác rất là dễ nhào riêng nhào keo này cực kỳ là nhàn luôn không có vất vả như dòng keo cứng keo cứng thì khổ vất vả lắm keo này là các bác đánh được hết cả sớm cũng đánh được chiều cũng đánh được thế còn buổi trưa nắng gắt thì các bác nên lấy một mồi keo mới các bác nhào lên các bác quấn thì vẫn chơi ok thế còn ờ, riêng một mồi keo mà các bác đánh từ sáng mà tới trưa rồi các bác ờ, bỏ ra các bác nhào lại các bác đánh thông qua trưa nữa thì nó sẽ bị chảy đấy cái điều đấy là điều tất nhiên thế còn ờ, bắt đầu đánh vào buổi trưa mà các bác lấy một keo mới từ hôm qua ấy, các bác nhào lại các bác đánh thì đảm bảo cho các bác là sẽ chơi được qua buổi trưa cái này là nó sẽ chịu được nhiệt độ dưới 40 độ C nhưng mà độ dính nó rất là cao ở nhiệt độ thấp nó dính rất là tốt nhé keo này các bác nhào càng kỹ thì càng tốt nhào càng kỹ càng tốt keo này là keo nghiêng về thành phần tự nhiên nhiều các bác nhé nó rất là róc nông Đấy, nó róc nông nó không có bị uh, dính nông nhiều đâu Đó. À, các bác ngồi keo này nó rất là nhà nhé thế còn để mà các bác mũ, uh, dùng xào ấy thì tốt nhất là các bác dùng cái xào mà sào kép như này à, thanh trên thanh dưới để nó chống rơi chim là vì khi con chim nó bẫu vào đây này nó ngả xuống này các bác nào khoảng cách này nó rộng lên một chút nhé khoảng cách này rộng lên một chút thì để cho con chim nó ngả xuống đây nó bị khóa cánh nó khóa cánh nó sẽ tốt hơn nhưng nếu các bác nằm gần quá nó khóa bụng ấy, khóa ngực ấy, thì là nó rất nhiều lông tơ rồi xong đó các bác à, với hai cái khanh này thì các bác mua ba nặng là sẽ vừa đủ dùng nhé ba nặng vừa đủ dùng và các bác chia làm hai phần phần nhiều hơn một chút thì các bác cuốn lên xào trên phần ít hơn thì các bác cuốn lên xào dưới các bác nhào cho nó dẻo lên các bác đưa vào cuốn các bác lưu ý này cuốn là cuốn lỏng tay thôi nhé cuốn lỏng tay Đấy, cuốn lỏng tay cái khi mà các bác mà cuốn ờ, kéo quá chặt tay ấy, thì là cái keo nó độ đàn hồi nó bị mất đi nó bị giãn căng quá thì độ dính nó sẽ kém đi nhé độ dính nó kém đi các bác cuốn ờ, lỏng tay thôi cuốn vừa phải Cái này độ dính rất là tốt các bác nhé Đây đây tôi làm thử một đoạn luôn đây. Cái này đưa lên lúc nào cũng dính nhé Đó, đó. Rồi đây là giới thiệu cho các bác và cái keo đánh xỉa mới à, Các bác cần mua hàng ấy, vui lòng liên hệ với lại shop Tân Ánh nhé Đây là một trong những cái kênh bán hàng của shop Tân Ánh các bác lưu ý kỹ này shop tân ánh ngọc ánh đến từ nhà nam tân yên bắc giang à, các bác có xem được clip ở trên kênh nào đi chăng nữa thì cũng đấy là một trong những kênh bán hàng của shop sản phẩm vẫn là do shop cung cấp ra shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ cái Nam Tân Yên Bắc Giang nhé các bác lưu ý à, các bác lưu ý kỹ nhá tại vì giờ rất là nhiều đơn vị bán hàng nhiều khi các bác mua hàng này bị nhầm nhá các bác có xem video ở kênh nào đi chăng nữa mà gặp số điện thoại như này tên shop là Tân Ánh Ngọc Ánh thì vẫn là một cơ sở Tân Ánh Ngọc Ánh tại Bắc Giang nhé tại Bắc Giang rồi xin cảm ơn các bác nhé